chuyện của nhà khoa học có khả năng cho linh hồn du hành sang không gian khác. Trong bộ phim đắt khách Doctor Strange 2 mới được công chiếu, nhà Marvel đã giới thiệu về khái niệm đa vũ trụ và khả năng dịch chuyển linh hồn sang những chiều không gian khác của nữ phù thủy Scarlet Witch và bác sĩ Trang. Điều này đã khiến cho nhiều khán giả tỏ ra vô cùng thích thú khi chứng kiến hiện tượng kỳ bí đó được tái hiện hết sức sống động và dễ hiểu trên màn ảnh nhỏ. Nhưng hiện tượng linh hồn của một số người có thể rời thân thể và du hành sang các không gian khác không chỉ là chuyện tưởng tượng của các nhà làm phim. Nó đã từng xảy ra và được ghi chép rất nhiều trong các văn tự cổ xưa. Đến thời hiện đại, hiện tượng này đã được giới khoa học quan tâm và trường hợp sẽ được nói đến trong video ngày hôm nay là một trong những trường hợp tâm linh được nghiên cứu kỹ lưỡng và được một cơ quan chính phủ đánh giá là đáng tin cậy nhất trong lịch sử. Tự thuật về hiện tượng xuất hồn Kính thưa quý vị, trước tiên chúng ta cùng bắt đầu với đoạn hội thoại như sau. Trong hơn 20 năm qua, linh hồn của tôi thường rời khỏi thế giới này, rời khỏi thân thể của tôi, du hành đến thế giới sau khi chết, đó là thế giới linh hồn. Đoạn thoại này được trích trong một cuốn sách có tên Ghi chép về trải nghiệm ở thế giới linh hồn. Nghe đến đây, chắc hẳn quý vị sẽ thấy đây là một cuốn tiểu thuyết rất huyền ảo, có phải không ạ? Chúng ta hãy tiếp tục xem đoạn thoại tiếp theo nói về những gì, thưa quý vị. Tôi dựa vào khả năng tâm lực của mình để khiến linh hồn có thể rời khỏi thân thể và lúc linh thể này rời khỏi nhục thể của tôi, tất cả cảm giác của nhục thể dần dần biến mất. Nhưng cảm giác của linh thể lại trở nên thanh tỉnh và nhanh nhạy hơn nhục thể từ hàng chục cho đến hàng trăm lần. Tác giả của đoạn thoại này có phải là một phù thủy ngoại cảm chăng hay là một vị cao nhân tinh thông thần thuật? Nhưng không phải thưa quý vị, tác giả của nó là một người có thật tên là Emmanuel Swedenborg. Ông sinh sống vào thế kỷ 18 ở Thụy Điển và sau đó đã qua đời tại London, thủ đô của nước Anh. Câu chuyện bắt đầu vào năm 1978, công ty đấu giá Sotheby's nổi tiếng của Anh Quốc đã bán đấu giá một vật phẩm chưa từng có, đó là một chiếc sọ đồng người. Viện Hàn Lâm Khoa học Hoàng gia của Thụy Điển lúc đó bất ngờ đưa ra một mức giá cao ngất ngược và có được chiếc sọ đồng người này. Chiếc sọi đầu người này chính là của vị tác giả mà chúng tôi vừa nhắc đến, ông Emmanuel Swinburne. Sau đó, hạm đội quân Hoàng gia Thụy Điển đã vận chuyển đầu sọ cùng với di cốt của ông trở về Thụy Điển và cử hành lễ an táng tại nhà thờ Uppsala. Nhà thờ Uppsala cũng từng cử hành lễ an táng cho các quốc vương, tổng giám mục, tướng quân và một số học giả nổi tiếng nhất của Thụy Điển. Vậy, tại sao mà ông Emmanuel lại nhận được sự đãi ngộ này từ nhà thờ Uppsala? Ông Manuel Swedenborg là ai? Năm 1688 ở Memel được sinh ra trong một gia đình giàu có làm nghề khai thác khoáng sản ở Thụy Điển. Có thể nói ông là người sinh ra đã ngậm thìa vàng. Khi trưởng thành, ông chuyên tâm học hành và trở thành người đa tài. Ông có kiến thức uyên thâm về toán học, phân tích, kinh tế, luyện kim và hóa học. Thậm chí, ông còn có đề xuất về giải thuyết tình vần Giải thuyết tinh vân là một phương pháp giải thích chủ lưu đối với việc hình thành của hành tinh khác với hành tinh trong vũ trụ học hiện đại. Giả thuyết của Emmanuel ra đời sớm hơn 20 năm so với giả thuyết tinh vân của nhà triết học người Đức Immanuel Kant và nhà toán học người Pháp Simon Laplace. Ông còn là người đề xuất khái niệm vật lý, vật chất là năng lượng sớm hơn 300 năm so với Einstein. Ông cũng đã phát họa ra các bản thiết kế chế tạo tàu ngầm, máy bay và súng máy. Đồng thời, ông cũng là người đầu tiên đề xuất khái niệm tế bào thần kinh, dùng khái niệm này để giải thích cấu tạo hệ thống thần kinh. Chúng ta cũng cần biết rằng 100 năm sau, các nhà khoa học mới hiểu rõ chức năng của tế bào thần kinh Emanuel cũng từng đề xuất ý tưởng về DNA. Có thể nói rằng, trong mắt của người châu Âu vào thế kỷ 18, ông là một người có sức ảnh hưởng đối với khoa học kỹ thuật, cũng giống như nhà triết học Hy Lạp cổ đại Aristoteles. Quả đúng là như vậy, nhân vật lớn của nền khoa học kỹ thuật này chính là nhân vật chính trong câu chuyện ngày hôm nay của chúng ta, người có linh hồn du hành tự do. Sở dĩ nói rằng trường hợp của Emmanuel là trường hợp đáng tin cậy nhất từ trước tới nay, đó là vì những chỉ trích liên quan tới những người có trải nghiệm thần kỳ, đại loại sẽ giống như À, người này là muốn nổi danh Vì ông ấy muốn gây sự chú ý nên mới bịa chuyện Chứ làm gì có chuyện hoang đường như vậy Nhưng những lời chỉ trích này lại hoàn toàn không thể áp dụng đối với trường hợp của Emmanuel. Bởi vì trước khi ông đàm luận công khai về trải nghiệm thần kỳ của mình thì ông đã rất nổi tiếng rồi. Ông nói về những trải nghiệm như vậy thì có lẽ sẽ chỉ làm tổn hại đến danh tiếng của bản thân. Nhưng vì động cơ của ông lại không phải xuất phát từ hư vinh hay danh lợi mà đi bịa chuyện như vậy. Sự thức tỉnh tâm linh từ khi ông 55 tuổi trở về sau, Emmanuel đột nhiên chuyển hướng và bắt đầu nghiên cứu thần học, đồng thời liên tục đưa ra những trải nghiệm thần kỳ của bản thân mình. Vậy thì trải nghiệm này của ông đã diễn ra như thế nào? Vào năm 1743, ông Emmanuel đã lên kế hoạch và chuẩn bị rằng ông sẽ dùng nửa đời còn lại của mình để viết bộ sách Thế giới động vật. Bộ sách này bao gồm 17 quyển và đây là tâm nguyện trong suốt cuộc đời của ông. Vì để viết được một tác phẩm lớn như vậy, ông đã xin nghỉ phép ở trường đại học để du hành đến các quốc gia ở Tây Âu. Ông hy vọng rằng trong chuyến đi thong dong này có thể vạch rõ phương hướng và con đường của mình. Khi ông đặt chân đến Hà Lan, mùa hè Hà Lan lúc đó vô cùng mát mẻ và ông cảm thấy rất thoải mái. Nhưng một chuyện kỳ lạ đã xảy ra. Quý vị thử đoán xem ông đã trải qua chuyện gì ạ? Khi đó, ông bắt đầu có những giấc mơ. Hơn nữa, những cảnh tượng trong giấc mơ này lại vô cùng chân thực, khiến ông cảm thấy nó như đang xảy ra ngay cạnh ông vậy. Trong mơ, ông nhìn thấy thiên sứ đang bảo vệ ông, còn có Thánh Maria đang ôm một chúa hài đồng. Ông còn thấy được cả Chúa Giêsu và ông không chỉ thấy được những vị thần linh này mà còn có thể giao tiếp với họ. Và giấc mơ này tiếp diễn trong 6 tháng trời. Sau đó, ông đem những cảnh tượng trong giấc mơ này viết vào cuốn nhật ký có tên Nhật ký giấc mơ. Những giấc mơ diễn ra liên tục lại như là chính ông đang ở trong đó đã khiến cho ý tưởng của ông có sự thay đổi vô cùng lớn ông dường như đã tiếp xúc với một thế giới rất chân thực và bắt đầu có được siêu năng lực mà những người khác không có. Ông bắt đầu tin rằng sở dĩ ông có thể chứng kiến những cảnh tượng thần kỳ như vậy là vì ông có một sứ mệnh rất đặc biệt nên đã ghi chép lại những điều ông nhìn thấy một cách trung thực và lưu lại cho hậu nhân. Thế giới linh hồn trong tam giới Cuốn sách ghi chép về trải nghiệm ở thế giới linh hồn mà chúng ta đã nhắc tới ở phần đầu của chương trình chính là một cuốn trong những cuốn ghi chép của ông Emmanuel. Cuốn sách ghi chép lại tất cả những gì mà ông đã nhìn thấy ở thế giới linh hồn. Trong sách, ông miêu tả rằng ông được một người dẫn dắt linh hồn đưa đến thế giới linh hồn. Ông đã nhìn thấy thế giới linh hồn phân thành ba tầng là thượng, trung, hạ. Ánh sáng rực rỡ của mặt trời chiếu qua ba tầng của thế giới linh hồn. Thế giới linh hồn thượng giới vô cùng mỹ hảo, có cung điện rất lớn, trên những chiếc cây vàng có kết những trái vàng kim. Những linh nhân sống ở thượng giới này chính là những cư dân mặc trên mình y phục màu trắng tuyết, sống một cuộc sống vĩnh hằng tại thế giới tươi đẹp này. Hơn nữa, những người tại thế giới linh hồn thượng tầng này có hoàn cảnh sinh sống và ý thức tương thông. Họ có thể dùng ý niệm của mình để sáng tạo ra một hoàn cảnh của thế giới linh hồn còn thế giới linh hồn ở chung và hạ tầng thì kém hơn, giống như con người vậy. Những cư dân ở đây được chia theo khu vực, họ sống ở các vùng khác nhau, nhưng giới hạn ý niệm của những cư dân tại hai tầng này không còn lớn như thượng tầng nữa, và họ không thể sáng tạo ra hoàn cảnh. Tại đây, ông Emmanuel đã gặp người bạn cũ tên Cát của mình Người bạn cũ này đã qua đời cách đó hơn 20 năm và hai người đã dùng ý niệm để giao tiếp. Ông còn nhìn thấy những người được tôn sùng tại thế gian, nhưng những người này lại được coi là những người kỳ lạ tại thế giới này, ví dụ như giám mục hay tướng quân. Theo cách giải thích tại thế giới này thì tiêu chuẩn để đánh giá đối với từng người là khác nhau, tức là không dựa vào năng lực và tri thức bên ngoài mà là xét xem phẩm chất và lý trí thực sự của họ một số người mà chúng ta thấy họ rất có danh tiếng và địa vị tại thế giới vật chất này. Tuy nhiên ở thế giới bên kia, phẩm chất đạo đức hay giá trị linh hồn của họ lại vô cùng thấp kém, có thể nói là không hề được xem trọng. Điều khiến cho Emmanuel cảm thấy kinh ngạc nhất chính là mặt trời tại thế giới linh hồn. Mặt trời tại đây không giống với mặt trời sáng mọc chiều lặn như ở thế giới con người của chúng ta, mà nó đứng im, hơn nữa còn là nguồn cội của trí huệ và sức lực linh hồn của tất cả chúng sinh trong thế giới linh hồn. Vậy thì rốt cuộc mặt trời này là thứ gì? Trong cuốn sách ghi chép về trải nghiệm ở thế giới linh hồn không có đề cập đến, nhưng trong một tác phẩm khác của Emmanuel đã có nói rõ về nó. Chúng tôi sẽ chia sẻ với quý vị trong chương trình sau này. Tam giới trong tác phẩm của Emmanuel Kỳ thực, toàn bộ thế giới linh hồn mà Emmanuel ghi chép chính là một thế giới linh hồn mang nghĩa rộng, bao gồm thế giới linh hồn, thế giới hồn ma và địa ngục. Thế giới linh hồn thượng tầng mà Emmanuel nhắc đến có thể giống với nơi mà cơ đốc giáo gọi là thiên đàng, chính là một không gian cao siêu, còn nơi mà ông gọi là thế giới hồn ma thì ở đâu? Thế giới hồn ma là vùng quá độ của thế giới linh hồn và địa ngục. Địa ngục ở phía dưới của thế giới linh hồn, hai nơi này tách biệt và không có đường thông với nhau. Ở giữa là thế giới hồn ma. Sau khi con người chết đi sẽ ở lại thế giới hồn ma một thời gian. Từng linh hồn sẽ được xem xét, sau đó sẽ đi đến thế giới linh hồn hoặc địa ngục theo một đường thông tại thế giới hồn ma. Thế giới hồn ma được nhắc đến ở đây quả thực rất giống với trạng thái trung hữu được nhắc đến trong Tây Tạng Độ Vong Kinh, tức là trạng thái tồn tại ở khoảng giữa nằm sau cái chết và trước khi chuyển sinh. Còn địa ngục thì trông sẽ ra sao? Địa ngục mà Emmanuel nhìn thấy không khác nhiều so với địa ngục được nói đến trong các kinh sách tôn giáo khác của chúng ta. Hầu hết đều là đau khổ, xấu xí, tỏa ra mùi tanh hôi, có thể nói là một nơi rất đáng sợ. Điểm khác biệt duy nhất ở đây là, theo lời của Emmanuel thì những người đi xuống địa ngục không phải chỉ vì họ đã làm điều ác cũng không hẳn là họ bị trừng phạt phải xuống địa ngục, mà nhiều người trong số họ là tự nguyện xuống địa ngục. Bởi vì khi còn sinh sống tại thế giới vật chất này của chúng ta, thì những người này chỉ quan tâm đến nhu cầu về thể xác và vật chất. Vì thế, nên trái tim của họ đã bị một thứ màu đen bao quanh. Sau khi chết đi, linh hồn vốn đã bị vật chất màu đen kia bao quanh, không thể chịu nổi ánh sáng và sức nóng của mặt trời tại thế giới linh hồn cao tầng, nên họ đã tự nguyện xuống địa ngục âm lạnh vì ngọn lửa tại địa ngục lại phù hợp hơn với họ. Ngày phán xét cuối cùng sau khi cuốn sách của Emmanuel được xuất bản đã dẫn đến sự bất mãn trong giới tôn giáo bởi vì ông đã viết rằng mình đã trông thấy một số người nổi tiếng của nhiều tôn giáo đã trở thành người tại địa ngục. Nhưng điều làm dấy lên làn sóng lớn hơn đó là trong một cuốn sách của ông có tên là Phán xét cuối cùng. Vì những miêu tả về ngày phán xét cuối cùng trong cuốn sách này rất khác biệt so với những điều được miêu tả trong kinh thánh của con người lúc bấy giờ. Trong cuốn sách này, ông đã miêu tả rằng ngày phán xét cuối cùng sẽ xảy ra vào thời kỳ cuối cùng của giáo hội, nhưng đây không phải là sự hủy diệt của toàn thế giới. Ông viết rằng, vào thời kỳ cuối của giáo hội, thiên quốc và địa ngục bắt đầu mất đi sự cân bằng. Người được đến thiên quốc thì ít, còn người xuống địa ngục thì nhiều, tức là cái ác mạnh hơn cái thiện. Và lúc con người có thể tìm đến thánh ngôn, chứng minh rằng sáng thế chủ đã hạ thế gian, sáng thế chủ sẽ cho hiện rõ ý nghĩa của linh hồn, thể hiện chân lý của thần trong thánh ngôn. Ngài sẽ cho phần rõ thiện và ác, sắp xếp lại trật tự, đồng thời tạo ra thiên quốc mới và kiến lập tín ngưỡng mới tại thế gian. Như vậy, sự cân bằng sẽ được phục hồi. Phán xét cuối cùng không phải là sự hủy diệt của toàn thế giới mà là sự canh tân, nhân loại vẫn sẽ sinh sôi, nảy nở không ngừng. Đây chính là thông điệp quan trọng nhất mà Emmanuel mang về từ thế giới linh hồn. Cảnh tượng thời kỳ cuối cùng được tín phụng phổ biến trong giáo hội đó là Chúa Giêsu sẽ xuất hiện từ đám mây rực rỡ, người chết nằm trong mộ sẽ được phục sinh, cả người sống và người chết đều được tiếp nhận phán xét trước mặt Chúa Giêsu. Vậy thì thời kỳ cuối cùng mà Emmanuel miêu tả hiển nhiên đã không nhất quán với cảnh tượng trên. Sau đó, Thụy Sĩ và một số quốc gia châu Âu đã bắt đầu ngăn chặn việc phát hành các cuốn sách về thần học của ông. Sau khi ông qua đời, rất nhiều tác phẩm về thần học của ông mới được công bố. Trong thời gian bị giáo hội phản đối và cô lập, rất may vì sự giàu có của gia đình nên cuộc sống của Emmanuel không gặp bất kỳ khó khăn nào. Hơn nữa, mối quan hệ giữa ông và Hoàng gia Thụy Điển lại rất mật thiết nên đã không gặp phải sự đả kích hay bức hại nghiêm trọng nào. Sở dĩ nói rằng trải nghiệm linh hồn du hành của Emmanuel là trường hợp đáng tin cậy nhất trong lịch sử là bởi vì bên cạnh ông còn có một nhân chứng rất quan trọng. Nhân vật này chính là vương hậu Eleonora của Thụy Điển lúc bấy giờ. Vương hậu muốn biết rằng ông Emmanuel thực sự có thể xuất nhập về thế giới linh hồn hay không. Vì vậy, vào một hôm, bà đã gọi ông Emmanuel đến và nói rằng anh trai của ta, tức là hoàng tử William của nước phổ, đã qua đời rồi. Anh ấy có để lại di trúc, người có thể giúp ta đến thế giới linh hồn và hỏi anh ấy về nội dung của di trúc không? Tất nhiên là bà biết nội dung của bản di trúc đó, nhưng chỉ vì bà muốn thử Emmanuel mà thôi. Dưới ánh mắt hiếu kỳ của mọi người, ông Emmanuel đã không ngần ngại mà nhận lời của vương hậu. Ba tuần sau đó, Emmanuel trở lại trong cung đình, nhắc lại toàn bộ nội dung của bản di chúc này. Điều này đã khiến cho Vương hậu phải kinh ngạc và tâm phục, khẩu phục. Nhà khoa học với nhiều siêu năng lực về cuối đời, Emmanuel thường đến sống ở London. Khi ở chỗ ở của mình tại Anh Quốc, ông thường giam mình trong phòng, không ăn không uống, cũng không cho phép người khác vào phòng của mình. Cứ như vậy trong vòng từ 2 cho tới 10 ngày. Hành động này của ông nghe có vẻ thì rất giống với bế quan tu luyện trong Phật giáo, nhục thể biểu hiện ra trạng thái nhập định, linh hồn rời khỏi thể xác, tiến nhập vào thế giới linh hồn nên sẽ không bị làm phiền. Những tài liệu liên quan đến ông hiện đang được cất giữ tại Bảo tàng Anh Quốc. Nửa đời còn lại của mình, Emmanuel đã viết 14 bộ tác phẩm liên quan đến thần học, trong đó cuốn sách nổi tiếng nhất mang tựa đề Bí mật của thiên đàng trong cuốn sách này, ông đã giải thích từng câu từng chữ về những câu chuyện trong Kinh Thánh, bao gồm Thượng Đế sáng chế, Adam và Eva, Cain và Abel, con thuyền Noe hay tháp Bà Bèn, ông cũng đưa ra được những giải đáp một cách lý trí và khiến cho mọi người phải tín phục. Trong cuốn sách mang tên Sinh mệnh trong vũ trụ được xuất bản vào năm 1758, ông đã lần lượt trình bày về những gì mà ông thấy được và nghe được về sao thủy, sao mộc, sao hỏa, sao thổ, sao kim mặt trăng và các hành tinh ngoài hệ mặt trời, đồng thời còn có đối thoại với các sinh mệnh, linh hồn tại những nơi này và khẳng định sự tồn tại của các sinh mệnh ngoài trái đất. Sau khi Emmanuel bắt đầu nghiên cứu về thần học thì đã xuất hiện rất nhiều loại siêu năng lực được nhắc đến như hiện nay, ví dụ như công năng giao thị hay dự báo. Trong một bức thư với một người bạn là một vị mục sư, ông đã viết chính xác thời gian qua đời của mình. Ông còn nói với vị mục sư này rằng, trước thời gian đó hai người hãy gặp nhau để nói lời từ biệt. Quả thực vào đúng ngày mà ông đã dự báo, tức là ngày 29 tháng 3 năm 1772, ông đã ra đi một cách rất thanh thản ở London, khi đó ông 84 tuổi. Emmanuel là một người đan xen thân phận của một nhà khoa học, nhà nghiên cứu thần học, nhà ngoại cảm và nhà dự ngôn. Là một nhà dự ngôn, nhiệm vụ quan trọng nhất của ông là để lại thông điệp về thời kỳ cuối cùng của thế giới. Về điểm này thì ông hoàn toàn không phủ định kinh thánh, mà ông đã đưa ra những bổ sung, đó là thông qua phản xét cuối cùng. Ngoài những người lên thiên đàng và xuống địa ngục ra, vẫn còn có một số người sẽ ở lại trái đất, tiếp tục làm người chỉ bất quá là loài người cần phải trải qua một quá trình tẩy tịnh, có thể là các biến cố như thiên tai, dịch bệnh, chiến tranh. Dịch Covid-19, chiến tranh bùng nổ gần đây chẳng phải là các biến cố chân thật lắm hay sao? Thưa quý vị, ngày nay có nhiều người vô thần, họ chỉ tin vào khoa học thực chứng mà phản đối sự tồn tại của thần Phật. Tuy nhiên, họ lại không thử nhìn lại rằng những nhà nghiên cứu khoa học nổi tiếng nhất, những người cha đẻ của ngành khoa học hiện đại lại là những người tuyệt đối tin vào thần. Isaac Newton đã từng nói rằng người suy nghĩ nửa vời sẽ không tin vào Thượng Đế, nhưng những người suy nghĩ thấu đáo sẽ phải tin vào Chúa. Trong khi đó, Louis Pasteur đã củng cố ý kiến này bằng một câu nói Ít hiểu biết khoa học làm ta xa rời Chúa. Khi thực sự hiểu biết về khoa học làm ta quay về với Chúa. Các nhà khoa học lừng danh của nhân loại đi đến đỉnh cao của sự nghiệp, họ không chọn tự cao tự mãn như con người hiện đại mà họ cúi mình kính nể trí huệ vĩ đại của sáng thế chủ và vén mở cho nhân loại gần hơn đến với những điều kỳ diệu vượt xa cả khoa học. Như nhà bác học Einstein đã khẳng định, càng nghiên cứu khoa học, tôi càng tin vào Thượng Đế. Còn bạn, bạn lựa chọn tin vào điều gì và bạn nghĩ sao về hiện tượng xuất hồn và du hành đến các chiều không gian khác? Hãy để lại ý kiến của bạn ở bên dưới để cho Thúy Hằng và mọi người cùng được biết nhé. Duyên Vạn Cổ luôn luôn trân trọng mọi ý kiến đóng góp của các quý vị khán giả. Chúng tôi đang cố gắng ngày càng hoàn thiện hơn để có thể đem tới cho quý vị những sản phẩm tốt nhất, gửi tới mọi người những món ăn tinh thần hấp dẫn và bổ ích. Mọi người hãy nhớ bấm nút đăng ký kênh và nút chuông thông báo ở phía dưới để ủng hộ cho Duyên Vạn Cổ nhé. Còn bây giờ, Thúy Hằng xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo.